Cát tường Phú Hưng là một siêu dự án vừa quy mô lẫn diện tích lần đầu tiên xuất hiện tại trung tâm thành phố Đồng Xoài với phương châm tạo dựng niềm tin, đầu tư và cơ hội an cư tuyệt vời hứa hẹn sẽ là hàng triệu người muốn tới, hàng ngàn người mong chờ. Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng có vị trí ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang trên đà phát triển mạnh trong những năm gần đây. Dự án tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 14 là con đường huyết mạch giao thương thuận lợi Bắc Nam. Từ dự án các trường Phú Hưng dễ dàng di chuyển qua các tỉnh, thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh thông qua cơ sở hạ tầng giao thông thiên suốt như quốc lộ 14, quốc lộ 13, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, đường DT 741, DT 752. Với vị trí trung tâm thuận lợi như vậy, cư dân nơi đây chỉ mất chưa đầy 5 phút để di chuyển vào trung tâm thành phố Đồng Xoài. Trường học, các cấp, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, ngân hàng, quảng trường công viên cùng các dịch vụ vui chơi giải trí khác. Các trường Phú Hưng sẽ là chốn an cư thuận tiện cho các cư dân tiếp cận mọi hoạt động văn hóa, tiện ích công cộng, dịch vụ vị trí của thành phố cũng như khả năng tranh giá trị cho các nhà đầu tư trong tương lai khu đô thị phức Hợp, Cánh Vang, thương mại, dịch vụ các tường Phú Hưng. Là sản phẩm được chủ đầu tư các tường rất chăm chút, tạo giá trị sống cho cư dân với việc tích hợp mọi tiện ích vượt trội, vùng đắp một cuộc sống đẳng cấp viên mãn với mong muốn đem lại nhiều hơn nữa cho cư dân của mình. Những giây phút tận hưởng cuộc sống hiện đại, tiện nghi, đa sắc màu tại quảng trường ánh sáng, hay đại lộ, danh nhân, công viên di sản kiến trúc, giờ Destina công viên điện ảnh thế giới giờ NG các trung tâm thương mại Samus cùng hệ thống giáo dục và y tế chất lượng trong một quy mô khép kín hiện đại bậc nhất khu vực đại lộ doanh nhân đại lộ doanh nhân là tuyến đường kết nối toàn khu đô thị các trường phú hưng nơi đây những bức tượng vĩ nhân nổi tiếng được đặt trân trọng thể hiện những khát vọng thành đạt của chủ đầu tư cũng như ước mong thành đạt của cư dân. Đại lộ càng thêm rực rỡ hơn khi đêm xuống với những ánh đèn lung linh, mờ ảo. Hai bên đại lộ là những shop thời trang trẻ, coffee, bar club, nhà hàng ẩm thực sang trọng cùng những buổi trình diễn nghệ thuật sáng tạo đường phố sôi động sẽ trở thành tâm điểm yêu thích của cư dân cũng như du khách gần xa. Quảng trường ánh sáng là giao lộ giữa đại lộ Danh Nhân và đại lộ khái Hoàn. Quảng trường ánh sáng được xem như trái tim của toàn khu đô thị với hệ thống ánh sáng rực rỡ, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và sống động. Quy mô lên tới dị, diện tích 3.300 m2. Với sự khéo léo của các kiến trúc sư tài ba, những đường nét chạm trổ kỳ công của đài phun nước tráng lệ kết hợp hệ thống ánh sáng phủ khắp khuôn viên tạo nên một thiên đường nghệ thuật đặc sắc vừa cuốn hút là nơi cộng đồng kết nối lan tỏa niềm vui, không gian tuyệt vời cho mọi gia đình và một chốn hẹn hò lãng mạn của giới trẻ. Công viên điện ảnh thế giới The Angel với quy mô khủng hơn 1,8 hecta, công viên thế giới điện ảnh The Angel là một tổ hợp vui chơi giải trí dành cho mọi lứa tuổi. Bên cạnh không gian xanh, thoáng mát với những tán cây rộng cùng những trò vui chơi vận động thú vị ngồi trời cư dân. Du khách có thể tự cho dạo bộ chiêm ngưỡng và chụp hình cùng với hơn 50 nhân vật hoặc hình được yêu thích nhất trong thế giới điện ảnh đã gắn liền với tuổi thơ, xứ sở của những điều kỳ diệu. Công viên di sản kiến trúc thu nhỏ chờ Destina lần đầu tiên xuất hiện tại cửa ngõ phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh, một phần thể di sản kiến trúc thu nhỏ với quy mô 2,1 hectare được thể hiện sống động đến từng chi tiết, chỉ vài bước chân dạo bước, mỗi kỳ quan kiến trúc vĩ đại đều thu nhỏ trong tầm mắt như một chuyến phiêu lưu đến thế giới với các kiến trúc đã đi vào thế kỷ như Khải hoàn Môn, đấu trường La Mã cổ đại, nhà thờ Đức Bà Paris, đồng hồ Big Ben London, quán trường thời đại, đài phun nước Apollo. Khu đô thị Cách Từ Phú Hưng là khu đô thị phức hợp Cảnh vàng mang đậm dấu ấn kiến trúc châu Âu, kết hợp hài hòa với không gian thiên nhiên Á Đông trang nhã. Khu đô thị phức hợp, cảnh vàng các tường phố Hưng. Với những giá trị trường tồn theo thời gian sẽ tạo dựng nên một cộng đồng hội tụ tinh ho, một chống an cư lý tưởng và một môi trường kinh doanh phồn thịnh. Vừa kiến trúc nhà phố thương mại Mỗi nhà phố là một tác phẩm kiến trúc nghệ thuật hiện đại mang phong cách thượng lưu sang trọng tọa lạc trên các tuyến đường nội khu lớn, đẹp với thiết kế hiện đại, tối ưu hóa không gian sống. Nhà phố thương mại các Tường Phú Hưng là sự kết hợp hoàn hảo cho cả việc kinh doanh lẫn an cư thuần tí. Nhà phố Liên Cờ là những căn nhà phố liền cờ mang đậm hơi thở kiến trúc châu Âu với màu sắc chủ đạo toát lên vẻ đẹp phóng khoáng, nhẹ nhàng trang nhã. Những ban công ô cửa sổ đón nắng được chạm trổ khéo léo và tinh tế đem đến một không gian hài hòa cho gia đình. Mỗi căn nhà nơi đây còn là nơi gắn kết cộng đồng. Lý tưởng với đầy đủ các dịch vụ, tiện ích, chất lượng chỉ vài bước. Giá bán và phương thức thanh toán cũng vô cùng hấp dẫn. Phương thức thanh toán dự án vô cùng đa dạng và phong phú. Nếu muốn biết thêm chi tiết thông tin về giá cả của dự án, xin liên hệ số điện thoại 0972 332 894 Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Cả nhà xem tới hay thì nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh